về Ủy ban ờ, Nhân dân quận 12 chỉ khoảng hơn 700m và trong bán kính hơn 1 km chúng ta có chợ Hạnh Sưng, chợ Hiệp Thành, Ủy ban phường Thịnh Sưng, trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 đầy đủ, bách hóa xanh siêu thị rất là đầy đủ. Lô đất của chúng ta thì nằm trong khu phân lô đồng bộ rất là đẹp. Tường trước lô đất của chúng ta có chiều ngang là 8m, hai xe ô tô né nhau. Những ngôi nhà hai tầng xung quanh của chúng ta đã và đang được xây dựng lên rất là nhiều. Hiện tại bây giờ những lô đất có chiều ngang là 5m ở quận 12 bây giờ thì rất là ít với một lô đất có diện tích đẹp chiều ngang 5 và chiều dài 17 đường trước nhà là 8m và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 400 triệu giá này chúng ta có thể thương lượng trực tiếp với chủ chủ hứa sẽ bớt lọc lá cho chúng ta và bây giờ Phúc sẽ quay cái đoạn đường từ đường TX25 vào à, lỗ đất cho chúng ta xem hiện tại thì Phúc đang đứng ngay đầu đường cầu Ba Phụ khúc giao nhau với đường TX25 từ vị trí này chúng ta chạy 400m là chúng ta sẽ tới ờ, vị trí lô đất đường từ ờ, đây vào tới lô đất toàn bộ là nhựa hết nha quý anh chị nếu ờ, quý anh chị muốn sở hữu lô đất thì hãy nhanh tay nhắc máy điện thoại cho phút hay số điện thoại góc màn hình để xem trực tiếp lô đất và gặp trực tiếp chủ để chúng ta làm việc Phúc xin nhắc lại lô đất của chúng ta có chiều ngang là 5m và chiều dài là 17m, thổ cư là 80m 2 và được chủ gửi bán với giá là 3 tỷ 400 triệu giá này chủ sẽ hứa bớt lọc lá cho chúng ta từ ờ, vị trí đầu đất của chúng ta về tới quỹ ban quận 12 chỉ hơn 700m và 2 km chúng ta sẽ bước vào địa phận của Rò Hoàng Gò Vấp và hơn 6 ờ, km là chúng ta sẽ về tới sân bay Tân Sơn Nhất một ờ, lô đất có diện tích rất là đẹp 5 x 17 và ở một vị trí cũng rất là đẹp được chủ chào bán với giá là 3 tỷ 400 triệu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 ở phường Thanh Lộc, Thạnh Xuân, quận 12. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị trong những video sau.